Dân Bình Dương treo bảng xin cứu trợ, Bộ Quốc phòng điều 2.000 quân đến Bình Dương. Phó Tử tướng Vũ Đức Đam trong ngày 24 tháng 8 đã đến thăm các gia đình tại khu dân cư Thuận Giao, Bình Dương và chỉ đạo địa phương nhất định phải phân phát lương thực phẩm kịp thời cho người dân để không có người nào phải chịu đói. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã yêu cầu lãnh đạo Bình Dương trong ngày 25 tháng 8 phải đi từng nhà phát lương thực cho dân khi ông chứng kiến nhiều khu dân cư tại đây treo bảng cầu xin cứu trợ truyền thông nhà nước Việt Nam đã loan tải thông tin trên trong ngày 24 tháng 8. Theo tin, hiện Bình Dương đang siết chặt giãn cách toàn tỉnh, trong đó các tuyến đường cửa ngõ ra vào khu dân cư tại 15 phường 91 xã thị trấn tại hai thành phố Thuận An và Dĩ An đã áp dụng biện pháp khóa chặt đông cứng bằng các khối bê tông khi con số nhiễm tại tỉnh này trong đợt dịch thứ tư đã lên đến 77.000 người tính đến ngày 25 tháng 8, trong đó có 639 bệnh nhân tử vong. Một ngày sau đó, sáng ngày 25 tháng 8, Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Việt Nam cũng có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Dương, khi nơi đây những ngày qua trên mạng xã hội lan truyền các video cho thấy người dân tại các khu vực cách ly đã phản ứng dữ dội bằng cách phá tường, vượt ra ngoài khi cho rằng điều kiện chữa trị và chăm sóc, sinh hoạt tại đây quá kém. Tại buổi làm việc, ông Tiến cho biết sẽ chi viện thêm 2.000 chiến sĩ đến hỗ trợ Bình Dương chống dịch. Dự báo trong 2 tuần tới, số ca F0 sẽ tăng cao do Bình Dương đang tập trung xét nghiệm bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Do đó, lãnh đạo Bình Dương đề nghị Trung ương hỗ trợ thêm 50 bác sĩ hồi sức tích cực, 50 bác sĩ chuyên khoa, 100 điều dưỡng hồi sức cấp cứu có kinh nghiệm, 100 điều dưỡng, kỹ thuật viên, 10 máy thở xâm lấn và 20 máy thở không xâm lấn, 4 máy x-quang di động, 100 máy SPO2 cầm tay để đo độ bão hòa oxy. Ngoài ra, Bình Dương cũng đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ khẩn cấp thuốc để điều trị bệnh nhân COVID-19, phân bổ thêm vaccine để tiêm cho khoảng 2 triệu dân ở khu vực đỏ. Trong ngày 24 tháng 8, Cục Dự trữ Nhà nước cho truyền thông biết, Bộ Tài chính đã xuất gấp 130.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 24 tỉnh thành thuộc Trung ương để hỗ trợ người dân đang gặp khó khăn do đại dịch gây ra. Ông Hoàng Văn Việt, Phó Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ cho biết, ngay sau khi nhận được các chỉ đạo về xuất cấp và phân bổ gạo, Cục đã tập trung xuất gạo hỗ trợ cho người dân tỉnh Bình Dương. Dịch bệnh kéo dài diễn biến phức tạp, bất thường đã làm phát sinh vô số vấn đề chưa có tiền lệ. Do đó việc đối phó gặp lúng túng, phải thay đổi nhiều cũng là điều cần phải chấp nhận, thông cảm và chia sẻ với chính quyền từ trung ương đến cơ sở. Có hai vấn đề lớn là dịch vụ y tế, nhất là khám chữa bệnh và dịch vụ đảm bảo dân sinh. Dịch vụ y tế quá tải là điều tất nhiên, buộc phải chấp nhận để khắc phục dần. Bởi vì khi nhu cầu khám chữa bệnh tăng lên hàng chục lần mà cơ sở vật chất, thiết bị, nhân lực cố gắng lắm cũng chỉ tăng cục bộ cho một địa phương nào đó lên gấp đôi, gấp ba thì cũng chưa đáp ứng được. Có vẻ như về các dịch vụ y tế, ngành y và chính quyền các cấp đã nhìn thấu vấn đề và đang tháo gỡ dần một cách đúng hướng sự bất cập do quá tải, lực bất tòng tâm chứ không phải vì sai đường hoặc vòng vo luẩn quẩn. Trong lúc đó, việc đảm bảo các nhu cầu dân sinh, nhất là về lương thực thực phẩm, các nhu cầu thiết yếu, thì rõ ràng đã bộc lộ quá nhiều vấn đề, lúng túng luẩn quẩn, hiệu quả kém. Nói thẳng, đây là lỗi của chính quyền các cấp. Trong dịch bệnh nhu cầu về dịch vụ y tế tăng, nhưng nhu cầu về cuộc sống hàng ngày chắc chắn không tăng, thậm chí giảm. Vậy thì tại sao lại không đáp ứng được? tại các giải pháp đưa ra không hợp lý. Giải pháp không hợp lý vì nó dựa trên cách tiếp cận sai từ phương pháp luận. Lâu nay việc đáp ứng nhu cầu dân sinh là do thị trường đảm nhiệm. Về lương thực, thực phẩm, gas, xăng dầu đã hình thành một hệ thống chợ, siêu thị và các cửa hàng. Khi dịch bệnh phát sinh, thị trường đã tự điều chỉnh theo hướng tăng dần dịch vụ online, vừa giảm đi lại, vừa giảm tiếp xúc trực tiếp. Các đội quân shipper, Grab với sự giúp đỡ của công nghệ đang dần trở thành một lực lượng tinh nhuệ, thiết yếu, nhất là ở các đô thị. Lẽ ra khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, cần giãn cách xã hội hoặc cách ly, chính quyền phải tìm cách để cho hệ thống thị trường đó hoạt động mà vẫn đảm bảo các yêu cầu phòng dịch, ví dụ như 5K. Thế nhưng, nguyên tắc thị trường đã bị vi phạm, các nguồn cung ứng không đến được chợ siêu thị. Đến luật nó, chợ còn bị cấm siêu thị không được trực tiếp bán cho dân, kể cả online. Các giải pháp công nghệ đã hình thành giúp kết nối giữa cửa hàng với người khách cũng không được trọng dụng. Đội ngũ shipper chuyên nghiệp bị đặt ra ngoài vòng chiến đấu. Dường như chính quyền muốn thay thị trường để cung cấp lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cho dân. Chính quyền định thay thị trường bằng cách nào? Phải chăng bằng khẩu hiệu cả hệ thống chính trị vào cuộc? Thế nên, thoạt đầu là cán bộ công chức các phường, xã đi chợ hộ cho dân – sau đó thay bằng mặt trận tổ quốc và các đoàn thể. Có người ví lúc này chủ tịch ủy ban mặt trận, chẳng khác gì trưởng ban quản lý chợ đầu mối. Sân ủy ban phường chất đầy rau củ quả để phân phối về các khối xóm. Shipper chuyên nghiệp được thay thế bằng shipper áo xanh và những đội quân tình nguyện khác. Các ông bà tổ trưởng dân phố đa phần là người cao tuổi, sức khỏe yếu, kỹ năng công nghệ kém, được phương án của thành phố xác định là đầu mối chính để tiếp nhận, tổng hợp và chuyển thông tin lên khối, Khối tôi ở có 15 tổ. Nếu trước đây hai cửa hàng Vinmart và thực phẩm sạch với khoảng 4 shipper có thể đáp ứng cơ bản nhu cầu của các gia đình với cách đặt hàng qua Zalo, thanh toán qua điện thoại, không có tiếp xúc trực tiếp thì nay nếu theo đúng phương án của thành phố phải có 15 ông bà tổ trưởng và nhờ shipper nghiệp dư mới đáp ứng được. Số người ra đường và số tiếp xúc không những không giảm mà ngược lại tăng ít nhất 5 lần. Rõ ràng không những mục tiêu giảm số người ra đường và tiếp xúc trực tiếp của giãn cách xã hội không đạt được, thậm chí ngược, mà chất lượng hiệu quả, tốc độ của phương án dịch vụ này cũng không ổn. Chỉ thấy trên TV, trên báo chí là rộn ràng với rất nhiều ảnh đẹp về chuyện đi chợ hộ, những bức ảnh đẹp như chính thành tích của chúng ta vậy. Một vài ngày nữa thôi, đợt giãn cách 16 cộng này cũng sẽ hết, nhưng dịch thì chưa hết và không ai dám nói sẽ không có đợt giãn cách khác Vậy nên mấy ngày tới đây chính quyền hãy lắng nghe người dân, lắng nghe các bà nội trợ, lắng nghe các bà tiểu thương, các chị siêu thị, các chú shipper để vận hành thị trường một cách tốt hơn chứ không phải là cấm đoán hay làm thay thị trường. Rút kinh nghiệm từ những lúng túng vừa qua, chính quyền hãy nghe các doanh nhân hiến kế để hàng hóa vẫn về đến cửa hàng, đến chợ. Từ chợ, từ cửa hàng vẫn đến được với dân trong điều kiện có dịch hoặc giãn cách xã hội. Hãy đứng ngoài mà quan sát mà nhận xét để tổ chức thị trường tốt hơn trong điều kiện dịch bệnh. Cả hệ thống chính trị vào cuộc không phải là đưa cán bộ công chức, bộ đội hay hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên đi chợ hộ cho dân, càng không phải biến chủ tịch mặt trận tổ quốc thành trưởng ban quản lý chợ đầu mối. Trong ngữ cảnh cụ thể này, đứng ngoài một cách tỉnh táo và thông minh để tổ chức thị trường vận hành thông suốt mới chính là vào cuộc.